cuộc thi Ước mơ Việt kỳ 1 và giới thiệu cùng quý vị các thí sinh đã được trúng giải. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết, trong thời gian vừa qua, tuy là con coronavirus đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều sinh hoạt đã bị ngừng trệ, gián đoạn hoặc là bỏ luôn. Nhưng chương trình Ước mơ Việt vẫn tiến hành và kết thúc, tuy là chúng tôi cũng có những sự thay đổi bắt buộc. Thưa quý vị, hôm nay Thiên Hương xin được uh, giới thiệu, trình diện với quý vị những thí sinh xuất sắc đã trải qua cuộc thi Ước mơ Việt đợt 1. À, xin nhắc lại là để đạt được những giải thưởng này thì các thí sinh của chúng ta đã bỏ ra 3 tháng để tập hát bài hát hiệu của chương trình, tức là bài hát Ước mơ Việt, thơ của Cao Nguyên nhạc do nhạc sĩ Đình Đại phổ nhạc. Đây là bài hát chính của chương trình cho nên tất cả thí sinh đều phải biết hát và đều phải thuộc. Và các em cũng đã tập đọc quyển sách Tết do Việt Thai for Kids phát hành. Thưa quý vị, các em đã hát, đã đọc và quay phim gửi về cho ban tổ chức lẽ ra thì chương trình còn một cuộc thi để các em đến để mà so tài mặt đối mặt nhưng mà chúng ta đã phải à, không thực hiện được chương trình đó cho nên kết quả hoàn toàn dựa trên những video của các em gửi vào thưa quý vị thiên hương nhân cơ hội này chân thành cảm ơn quý phụ huynh quý thầy cô đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để mà hướng dẫn con em, học trò của mình. Và có lẽ lời khen ngợi nồng nhiệt không thể thiếu là tất cả các thí sinh đã tham dự chương trình. Các em đã cố gắng rất nhiều, rất là dễ thương và nói chung là tiến bộ rất nhiều từ ngày đầu cho tới ngày cuối. Thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên cảm ơn những vị mạnh thường quân đã uh, ủng hộ tài chính cho chương trình để chúng tôi có những phần thưởng gửi tới cho các em và cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí đã giúp phổ biến chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt nhất, những video clip mà quý vị thấy là chương trình Ước mơ Việt đã làm được 11 cái video clip để gửi đến quý vị. Đó là do công sức của anh Eric Hiệp Nguyễn của Cinema Photography. Xin cảm ơn Hiệp cũng như cảm ơn tất cả các cộng sự viên các ờ, tình nguyện viên của chương trình Ước mơ Việt rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không chào đón các thí sinh xuất sắc của chúng ta. Thiên Hương sẽ lần lượt đọc tên. Thưa quý vị, chúng ta đã có 10 giải xuất sắc cho 3 độ tuổi, tức là mỗi độ tuổi chúng ta có giải xuất sắc hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. 3 độ tuổi là 9 em, nhưng mà có một giải ba đồng hạng cho nên chúng ta có tổng cộng là 10 giải xuất sắc và 10 giải đặc biệt. Tí xíu khi mà giới thiệu những tới các em này, Thiên Hương sẽ giới thiệu cho quý vị từng cái nét đặc biệt của mỗi em như thế nào. Và 25 giải khuyến khích. Thưa quý vị, à, tổng cộng số tiền mà chúng tôi đã dùng để mua giải thưởng và làm bằng khen cho các em là 5.000 đô la cho kỳ thi đợt cuộc thi kỳ 1. Kính thưa quý vị, hôm nay Thiên Hương rất hân hạnh để trình diện với quý vị các thí sinh đã đoạt giải của kỳ thi thứ nhất. Thưa quý vị, các em cấp tuổi từ 7 đến 10 tuổi, xuất sắc hạng nhất là em Catalina Xuân Nhiên Đỗ. Giải nhì, em Luke Hoàng Trần. Giải ba, em Olivia Bảo Châu Hoàng. Các em tuổi từ 11 đến 13 giải xuất sắc hạng nhất em Hải Âu Dương Wagner. Hạng nhì em Sophie Nguyễn. Hạng 3 có hai em đồng hạng là em Milan Trần và Haley Ngọc Hạ Trần. Kính thưa quý vị, khi mà chấm điểm thì các giám khảo không có thể nào mà phân biệt được em nào giỏi hơn. Thành ra chúng tôi đành là phát giải cho cả hai và sau khi mà quyết định để phát giải rồi thì mới biết chính hai em này là hai chị em ruột cùng một nhà. Các em tuổi từ 14 đến 18. Giải xuất sắc hạng nhất là em Vanessa Thiên Vân Vũ. Hạng nhì em Elisa Mai Hân Phan. Hạng ba em Thanh Tâm Jocelyn Nguyễn. Kính thưa quý vị, chương trình Ước mơ Việt Ngoài những giải xuất sắc còn có 10 giải đặc biệt đã trao cho các em. Thưa quý vị gọi là giải đặc biệt bởi vì những giải này chúng tôi không định trước mà qua quá trình chấm điểm. Ban giám khảo cũng như ban tổ chức đã nhận thấy có những thí sinh xuất sắc nổi trội về một khía cạnh đặc biệt nào đó. Tuy các em không được điểm tổng cộng cao như những thí sinh xuất sắc nhưng các em có những nét nổi trội mà chúng tôi muốn ngợi khen, khuyến khích để các em càng ngày càng phát triển thêm. Giải đặc biệt đầu tiên xin được trao cho thí sinh Anthony Nguyễn là người đã nộp đầy đủ hồ sơ video sớm nhất. Thưa quý vị, à, em nào tham dự kỳ thi này thì cũng phải hát hết em nào hát cũng đúng cả nhưng có một số em đã hát và diễn tả bài hát rất là có hồn so với lứa tuổi của mình từ quý vị diễn tả bài hát hay nhất là các em Benjamin Hoàng, Kaylee Hoàng Như Hồ và đọc trôi chảy nhất tức là đọc cái câu chuyện mà không những chỉ có đúng mà mình nghe mình thấy nó cuốn hút đó là các em Catherine Vũ, Ánh Thu Nguyễn, Emily Thùy Trang Nguyễn. Có một giải rất đặc biệt gọi là giải tự lực A đến Z. Thiên Hương muốn xin giải thích một chút xíu. Sở dĩ chúng tôi gọi là giải tự lực A đến Z là tại vì thí sinh này em còn rất bé, mới có 12 13 tuổi thôi, nhưng em đã tự thực hiện, tự mình quay video clip cho mình từ đầu tới cuối mà bố mẹ không phải làm cho. Đó là em Logan Minh Trung Hoàng. Và một giải mà nếu mà quý vị thấy trên màn ảnh quý vị cũng thấy rất là đặc biệt. Một bé gái có mái tóc rất là nghệ sĩ cầm cây đàn guitar gãy vừa gãy đàn vừa hát cho nên chúng tôi đã tặng cho em giải nghệ thuật, đó là em Audrey Nguyễn. Và như quý vị cũng nhớ là quý vị khán giả đã góp phần chấm điểm cho các thí sinh của chúng ta và thí sinh đã được nhiều người vào chấm điểm nhất là em Kiana Lê. Giải đặc biệt cuối cùng có lẽ cũng là giải đặc biệt nhất chúng tôi dành cho cả gia đình đó là gia đình họ Vũ, gồm có bốn chị em ruột, Vanessa Thiên Vân, Vanson Huy Việt, Van Khai Huy Vương, Van J Huy Vinh. Giải đặc biệt dành cho gia đình. Chúng tôi xin ngợi khen các em cũng như cảm tạ cha mẹ của các em đã khuyến khích tất cả các con của mình cùng tham gia cuộc thi Ước mơ Việt kỳ 1. Thưa quý vị, sống trên nước Mỹ có bốn đứa con đã là đặc biệt rồi mà làm sao cho bốn đứa con cùng tham gia kỳ thi thì phải nói đó là một cái điều mà rất là đáng ca ngợi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cả cô giáo của bốn em là cô giáo ca sĩ Bích Vân là người đã hướng dẫn cho bốn em tham dự kỳ thi cũng như nhiều thí sinh khác nữa. Thưa quý vị, trong chương trình vừa rồi, như chúng tôi đã hứa hẹn ngay từ đầu là nếu mà chúng tôi có được cái ờ, ngân quỹ đầy đủ thì chúng tôi sẽ phát thật nhiều giải khuyến khích cho nhiều thí sinh. Cho nên chúng tôi đã phát được 25 giải khuyến khích cho các thí sinh sau đây. Alison Bảo Amanda Bảo, Angeline Nguyễn, Carlin Lê, Dylan Nguyễn, Sarah Ngô, Van J. Huy Vinh Vũ, Vivian Phạm. Đó là các em trong cấp tuổi từ 7 đến 10. Từ 11 đến 13 tuổi, giải khuyến khích đã được trao tặng cho các em Adam Bảo, Andrew Nhật Trần, Benjamin Nguyễn, Donatella Trúc Tô, Hiền Thảo Trương, Jaden Tân, Caitlin Tân, Kiara Minh Vi Gwenemin, Khả Hân Đặng, Kristen Vũ Nguyễn, Venkai Huy Vương Vũ, Vincent Phạm, William Nguyễn. Các em tuổi từ 14 tới 18 giải khuyến khích là Ashley Mai Linh Phan, Kate Caitlin Lê, Randy Huỳnh, Vincent Huy Việt Vũ. Thưa quý vị, chúng tôi xin một lần nữa gửi đến các em những chàng pháo tay nồng nhiệt nhất, những lời ngợi khen, nghĩa là chân thành nhất. Hy vọng rằng các em sẽ trở lại với cuộc thi Ước mơ Việt kỳ 2 sẽ được bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 6. Và đặc biệt kỳ này, theo sự yêu cầu của quý vị, chương trình cuộc thi kỳ 2 sẽ được mở rộng ra cho các thanh thiếu niên Việt Nam từ 7 đến 18 tuổi ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải chỉ riêng nước Mỹ như kỳ thi thứ nhất vừa qua. Thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là hân hoan để báo tin cùng quý vị là chương trình Ước mơ Việt đã chính thức có website của mình không phải nhờ ké của báo Việt Thai.com như thời gian vừa qua nữa. Nhân đây chúng tôi cũng cảm ơn cô Như Ngọc và báo Việt Thai.com đã cho um, cuộc thi ước mơ Việt tá túc trong giai đoạn đầu. Và bây giờ thì xin mời quý vị bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 hãy vào ước mơ việt.org. Xin kính chào quý vị. Xin quý vị đừng quên vào channel YouTube ước mơ Việt và nếu chưa thì quý vị hãy subscribe để quý vị có thể nhận được tất cả mọi tin tức mà chúng tôi gửi ra thật đều đặn trong thời gian sắp tới. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị sẽ tiếp tục được bình an, khỏe mạnh để chúng ta cùng trải qua đại dịch COVID-19.